Làm thế nào để chúng ta nhận biết rủi ro trong đầu tư chứng khoán? Đây là một bài học rất là quan trọng để với các nhà đầu tư cá nhân, các nhà đầu tư cà nhỏ lẻ chúng ta cần phải nắm rõ được và hiểu rõ rằng những cái rủi ro tiềm ẩn trong đầu tư chứng khoán là gì ạ? À, nhưng một vài phiên gần đây Dũng đã nói về gì ạ? À, đầu tư chứng khoán có phải là một cả canh bạc hay không? Thì với cái việc mà chúng ta nhận biết rủi ro này cũng là một trong những bài học để chúng ta hiểu rõ rằng là nếu chúng ta đầu tư chứng khoán mà chúng ta không biết quản trị rủi ro đấy là chúng ta đang đánh bạc vậy nếu các bạn đang thấy rằng là nếu chúng ta đang đầu tư mà chúng ta không nhận biết rủi ro thì đó chính là đánh bạc vậy bao nhiêu các bạn đã thấy rằng điều này đang diễn ra trên thị trường và chúng ta lại tiếp tục diễn ra trong thời gian tới và việc mà Dũng đã yêu cầu chúng ta giảm bớt tỷ trọng margin giảm liên tục trong thời gian vừa qua có rất nhiều anh chị em rất cảm giác nó khó chịu khi mà nghe thấy là phải giảm margin khi mà thị trường đang tăng ầm ầm tuy nhiên cái vấn đề ở đây nó là gì ạ cái vấn đề trong loại này đó là gì ạ đó là thời điểm này khi mà những cái đợt rũ bỏ những đợt rung lắc rất là lớn nên nếu chúng ta không bán ra thì cái việc mà chúng ta bị thua lỗ việc mà chúng ta bị áp lực lớn khi mà ta sử dụng margin đấy mới là một bài toán cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến tâm lý của với chúng ta đã đang ảnh hưởng tâm lý với các nhà đầu tư chứng khoán chúng ta ở thị trường chúng ta đang biết là những cổ phiếu đang giảm rất mạnh như là cổ phiếu gì ạ MSB chúng ta đang thấy là cổ phiếu này đang giảm rất mạnh là giảm sàn và với những diễn biến biến như thế này chúng ta cũng biết rằng là một vài cổ phiếu khác trong cái nhóm ngân hàng có thể bị tiếp tục cũng bị tác động ảnh hưởng sau đầu giờ chiều tuy nhiên thì việc thị trường có thể kết thúc chu kỳ này hay không thì chúng ta cần phải có những cái gì ạ có những cái bằng chứng để biết rằng là thị trường đây có kết thúc hay không ở trong đầu tư chứng khoán việc mà chúng ta biết trước rằng là liệu thị trường có phải đây là đợt điều chỉnh mạnh hay không hay giảm kết thúc chu kỳ hay không thì chúng ta cần phải phân tích xem là hiện tại các nhóm cổ phiếu như chúng ta thấy là hôm qua hôm kia chúng ta mua nhóm cổ phiếu gì ạ à? dòng gì ạ à? dòng dầu khí thì liệu chúng ta thấy là những cổ phiếu mà nó chạy cuối cùng trong cái nhóm này nhé thường là rủi ro rất là cao còn những cái cổ phiếu mà nó đang tăng chạy nước rút trong thời gian vừa qua thì đây cũng là những cái đợt mà để chúng ta gọi là rung lắc rũ bỏ tuy nhiên thì chúng ta cần phải theo dõi sát những diễn biến của thị trường chung từ giờ đến chiều và Dũng sẽ có những video để chúng ta có thể nhận ra được những cái vấn đề mà chúng ta đang mắc phải trong đầu tư chứng khoán đầu tiên chúng ta sẽ nói về rủi ro lớn nhất thời điểm này đó là rủi ro về margin ạ à. vậy ai chúng ta đang còn margin ạ à? mà trong thời gian vừa qua Dũng đã nói rất nhiều về margin và chúng ta chưa giảm tỷ trọng thì chúng ta biết rằng là đây là một trong những rủi ro rất là lớn nếu chúng ta không nghe và chúng ta vẫn tiếp tục làm theo những cái ý muốn chúng ta thì với những phiên giảm như này gần như chúng ta đã mất hết hàng và thậm chí là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong chiến lược đầu tư lúc này chúng ta bán chúng ta chạy và có thể sau cuối phiên nó lại tăng lên và lần sau chúng ta lại không bán nữa và nó lại tiếp tục chạy và cái câu chuyện này nó tiếp tục tiếp tục tiếp tục diễn ra với cuộc sống chúng ta đúng không nên ở đây chúng ta thấy là những cái gì mà Dũng chia sẻ trong thời gian vừa qua nó không có cái gì là thừa cả nên anh chị em thấy rằng là giảm rủi ro bán dần ra nghe gì rất là vô lý nhưng hôm nay chúng ta thấy là những đợt giảm như này đó là những đợt mà rũ đầu tiên những đợt giảm rất mạnh đầu tiên để cho chúng ta thấy là đây là rủi ro về margin là rủi ro lớn nhất mà anh chị em cần phải biết nên ở đây chúng ta sẽ là trong giai đoạn này thứ nhất là không đầu tư margin thứ hai chúng ta chuyển dần được ạ? chuyển dần đó là giảm bớt cái tỷ lệ của chúng ta sang tiền mặt thì nữa Dũng sẽ nói về cách chúng ta nhận diện ra những cổ phiếu tốt sau khi những lần điều chỉnh đúng không nên nhớ là ai đang chúng ta đang đấy là chúng ta hiểu rõ rằng cái tầm quan trọng là khi mà chúng ta giảm dần margin ở giai đoạn này là phần rất quan trọng để comment cho số 1 đấy ạ bởi vì nếu chúng ta không hiểu rõ được này thì khi mà chúng ta lãi rất lớn rồi chỉ một hoặc hai phiên là chúng ta mất có thể mất hàng trăm phần trăm lợi nhuận khi mà nếu chúng ta đầu tư với tỷ lệ margin 11 hoặc 37 nhiều anh chị em tỷ lệ margin 1 11 hoặc 37 thì chỉ cần một phiên thôi là đi hết lợi nhuận trong một năm trong 5 tháng trong nhiều tháng là chúng ta thấy là một phiên thôi là đi hết rồi ạ nên ở đây không có cái lý do gì mà chúng ta gì ạ lại tiếp tục nắm giữ ở trong này Dũng đã nói là lợi nhuận chúng ta ở mức cao nhưng Dũng đã nói là chúng ta phải bán giảm dần ra một số anh chị em thì không bán mà tiếp tục hỏi là mua cổ phiếu gì nên trong mấy hôm vừa rồi anh chị em nếu mà Dũng không đưa ra cổ phiếu thì nghe phải rất là không thoải mái bởi vì Dũng muốn chúng ta giảm bớt margin đi đúng không giảm bớt margin gì nếu mà đưa ra cổ phiếu thì điều diễn ra không những chúng ta sẽ không giảm margin đi chúng ta là mua thêm và tăng margin bao nhiêu em đã hiểu rõ điều này và nếu giả sử Dũng đưa ra một cổ phiếu nào đó chúng ta không những không giảm margin và chúng lại tăng margin lên thì nếu chúng ta có suy nghĩ hoặc là chúng ta có một cái tư duy như vậy giả sử như vậy ạ chúng ta cứ comment đấy ạ nếu comment như vậy comment số 4 đấy ạ nếu chúng ta đang giả sử bây giờ Dũng đang có trường hợp là mua cổ phiếu thêm thì có phải như vậy không ạ nếu có thì comment số 4 anh chị em thấy không nhận ra điều đó chưa đúng không tất cả điều này chúng ta sẽ thấy rằng là Dũng đều biết trước bởi vì sự khác nhau là Dũng đã trải qua rồi ạ à. trải nghiệm rồi trải qua rồi nên Dũng đã thấy cái điều này anh chị em thấy rằng Dũng là mới hôm vừa rồi anh chị em thấy rằng Dũng đã gì ạ à? những video vừa rồi những chia sẻ vừa rồi anh chị em thấy không ạ à? Dũng gào thét video đúng không ạ nói về những cái điều gì đó mà chúng ta không thấy vui đúng không ạ anh em thấy điều đó không ạ Dũng bảo là nếu bình thường Dũng sẽ nói về tuyệt vời nó sẽ nhẹ nhàng với chúng ta nhưng khi mà thị trường nó gì ạ à, nó bước vào những đợt tăng mạnh nó đợt nhưng chúng ta cần phải giảm margin thì anh chị em thấy là những cái video Dũng nói nó khác biệt so với những video mà anh chị em đã nghe đó là những nó mang tính chất gì ạ à? khác biệt đấy là cái mà chúng ta nhận ra tí nữa chúng ta lại tiếp tục để chúng ta hiểu vậy à, đấy là cái đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ xem theo dõi thêm là, là thị trường đang phân phối ở phiên thứ mấy ạ và trong cái phân phối này chúng ta có thể theo dõi đó là gì ạ với chỉ số VN 30 hiện tại đang giảm 34 điểm VN Index giảm 24 điểm tức là nếu về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là thị trường đang tập trung giảm do các chỉ số VN 30 đúng không ạ tức là thị trường đang tập trung vào giảm chủ yếu là do các chỉ số VN 30 Vậy nếu chúng ta cần phải bán ra hôm nay thì điều gì sẽ diễn ra? Trong chương trình mà Dũng chia sẻ ở đây, anh chị em có thể nhớ một câu chuyện như này. Cái rủi ro thứ hai chúng ta có thể gặp phải đó là rủi ro hệ thống. Cái rủi ro này Dũng đã gặp phải trong đầu tư phái sinh anh chị em ơi À, khi mà Dũng đầu tư phái sinh, Dũng nhớ rằng cái đợt mà Dũng đã thành công và đợi gần như đầu tư một tháng gần như ngày nào cũng có lợi nhuận nhưng ở đây sau khi có lợi nhuận như vậy Dũng không những không chốt cái số tiền mà Dũng có lợi nhuận đi ra mà Dũng lại tiếp tục dùng số tiền đó để tiếp tục đầu tư tiếp tục nhân cái số thì à hợp đồng của mình lên nữa nên chính vì vậy một hôm thì à thị trường nó giảm điểm bản thân là công ty chứng khoán Dũng đang đầu tư nó bị đóng băng không bán được và chỉ cần một vài câu xin lỗi thế là xong tiền chúng ta vẫn là mất nhưng gì à, gì à mất rất nhiều tiền bởi vì lúc đó Dũng đã, đã dùng số lệnh rồi lệnh cắt lót rồi ạ tức là giảm thiểu rủi ro tức là bảo hiểm rồi nhưng cổ phiếu hay là cái gì ạ cái cái chúng ta gọi là hệ thống bị treo bị đơ nên không bán được lúc đấy biết đổ lỗi cho ai ạ à? đúng không anh chị em nào vào comment và múc mua bán ở trong video của Dũng là Dũng cho chúng ta ra luôn khỏi room đấy nhá video này nó không có gì ạ không có hô hào gào thét theo kiểu ở, ờ, ở ngoài phường xã ngoài kia chứ là mua bán theo kiểu như là đúng không theo kiểu như là mới cái ông uh, ngoài chợ xã hội ấy. anh chị em nhớ ngày xưa có một cái cái, chợ đó là chợ đầu OBO OTC ạ à. toàn gì ạ à, những cổ phiếu như MB hồi đấy người ta làm giá có cả một đội làm giá người ta vào người ta hò hét người ta nói với nhau nhưng chỉ có một vài một vài gì à, nhà đầu tư thiếu hiểu biết và đó là những nạn nhân sau khi mua vào thì bị kẹt hết ạ à. nên là không hiểu biết thì à, tốt nhất là được nghe đi ạ à, đúng không nghe đi ạ à. vì trong những cái lúc này Dũng muốn là làm gì nó phải có kỷ luật làm gì chúng ta phải làm theo đúng sau đó chúng ta gì ạ à, hiểu rõ được rồi thì chúng ta mới biết rằng là sau này chúng ta yeah. Dạ, chúng ta đầu tư cả mấy chục năm cả đời cơ mà một vài hôm này để làm gì ạ à? đúng không một hai hôm này không làm gì cả nên đầu tư chứng khoán mà không biết quản trị rủi ro thì tốt nhất đừng có đầu tư mất tiền mất nhiều thứ khác nữa mất mối quan hệ tâm lý gia đình bao nhiêu thứ khác nữa thế mà vẫn cứ muốn tiến lên à mất tiền thì ai là người chịu ạ à? thua lỗ thì lại tiếp tục đi đổ lỗ cho người khác cuộc sống nó rất là bế tắc còn bây giờ hôm nay mà nó ép để dũng hô hào anh chị em là giảm dần margin á cái này nó quá muộn rồi đúng không anh em thấy quá muộn đúng không ạ sau đó thì vài hôm nữa hay chiều mà nó tắc nghẽn mà không bán ra được á thì lại quá muộn nữa sau ngày mai nó lại quay trở lại nó lên nữa không dám mua lại thì lại gây ra đúng không ngày mai nó quay trở lại nó lên mà không hiểu rõ lại không dám mua lại lại tăng cho ba bốn phiên trần nữa thì lại bắt đầu điều gì diễn ra nên xem là xem đủ xem hết không chúng ta lại tiếp tục trâu chậm thì chả có nước mà uống thì đừng nói có nước đục đúng không ok chúng ta sẽ lại tiếp tục chương trình của hôm nay tại vì những cái chương trình này Dũng muốn là anh chị em học những phương pháp của Dũng nó mang chất là giáo dục mang tính chất là chúng ta học được cái điều gì còn để lên mà để phím một vài cổ phiếu để cho chúng ta mua cho cho con cá thì cái điều đó Dũng sẽ không bao làm điều đó Dũng sẽ hỗ trợ chúng ta gì ạ cách để chúng ta mua thời điểm tốt nhất Dũng sẽ hỗ trợ chúng ta là gì ạ bán dần ra và phải bảo vệ vốn Dũng vẫn nói anh chị em là chúng ta vẫn có lợi nhuận gì à anh chị em nhớ cái thông điệp là làm thế nào để nhân ba tài khoản không ạ bằng cổ phiếu gì ạ dầu khí vậy khi nào chúng ta mới để cho nó nhân ba tài khoản anh chị em phải nhớ thông điệp khi nào ạ đúng không khi nào mới nhân được còn bây giờ mà mua ở trên đỉnh Trường Sơn này thì âm ba tài khoản thì có đừng có nói là nhân ba nên lại khi nó rơi leo nó lao dốc lại bắt đáy nữa thì âm gấp đôi gấp ba luôn đó. đừng có nói là à, nhân ba nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là khi nào mà nó đủ điều kiện trong thời gian tới Dũng sẽ có rất nhiều video để chúng ta theo dõi nên thì hãy đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để chúng ta gì ạ theo dõi sát những diễn biến mà Dũng chia sẻ có lẽ trong buổi sáng hôm nay Dũng có nói anh chị em là Dũng gì ạ đã chia sẻ chúng ta video nhưng ở xung quanh nhà Dũng á, nó làm nó bị ồn quá nó ầm quá nên Dũng không thể chia sẻ được nên uh, buổi trưa này uh, chia sẻ để anh em là một là anh chị em đã gì ạ? giảm bớt tỷ trọng thì đấy chúng ta thời điểm này khi mà cổ phiếu thị trường giảm chúng ta vẫn là rất là bình an đúng không nếu bị căng nữa thì chúng ta giảm bớt đi ạ nếu tiếp tục căng đang tiền mặt rồi tiếp tục căng giảm bớt đi ạ những cổ phiếu nào mà nó chạy nước rút đấy tại nước rút tức là tăng tốc có những khoảng trống thì giảm nhiều hơn đúng không và anh chị em nó bán được chưa thì anh chị em nhớ điều kiện này, này. SBS là phải bán hết cổ phiếu SBS đừng có hỏi bây giờ nữa một số anh chị em hôm trước hỏi là có bán chưa thì Dũng bảo là đã cổ phiếu này mà được hỏi bây giờ bán chưa nữa thì không biết là ngày chúng ta đang nghĩ gì ạ à? đúng không đã nói điều này rất nhiều hôm rồi ạ à. SDS bán rồi nhà mình ai chưa bán SBS hoặc là nhà mình ai có ý định mua SBS trong đợt này comment nhé cổ phiếu nó tăng hàng mấy chục phần trăm rồi mà bây hỏi là gì ạ à? vẫn còn muốn giữ để bao nhiêu ạ à? chúng ta bán đi chúng ta là có cơ hội để tìm ra cổ phiếu mấy hôm trước ạ à. bán đi để chúng ta cái đầu chúng ta nó mới bình an thì chúng ta mới có cơ hội tìm ra cổ phiếu khác còn không bán thì những cổ phiếu nó tăng quá nóng rồi nó có thể rơi một phiên thôi ạ à một phiên thôi là chúng ta mất bao nhiêu phần trăm ạ à? nếu sử dụng margin nữa thì 15 phần trăm margin cổ phiếu đây không có margin nhưng nếu mà rơi 15 phần trăm thì nó tương ứng khoảng bao nhiêu phần trăm ạ à? Đấy, chúng ta sẽ thấy tính ngay được ngay ạ à. 15 phần trăm từ 10 lên giá 50 nhá từ 10 lên 50 và bây giờ 50 giảm 15 phần trăm tương ứng với bao nhiêu phần trăm từ giá mới anh chị em nhân cái ra luôn ạ từ nhân cái ra luôn nhá anh chị em nữa là những cái cổ phiếu mà đâu chuyên ra là gọi là rủi ro về hệ thống tại vì khi mà thị trường bế tắc đúng không 22 phần trăm cùng nghĩa bảo lên 50 phần trăm mà một phiên nó giảm mất 22 phần trăm đấy Dũng chưa tính nhưng anh chị có một anh chị em tính này một phiên giảm mất 22 phần trăm và trong khi đó bao nhiêu phiên mới được chưa thứ ba đây chúng ta thấy không ạ bán hết rồi kiếm 86 phần trăm sướng chưa đấy nên bây giờ đừng có hỏi là có mua hay không bây giờ có hỏi là có bán được gì không Dũng sẽ phân tích cho chúng ta một cái dạng cổ phiếu này anh chị em chỉ nghe thôi ạ à. theo dõi thôi ạ à và anh chị em có thể tự đưa ra quyết định nếu bị căng quá thì giảm thì chậm còn nếu không căng thì chúng ta tính tiếp ạ anh chị em có nhớ một vài cổ phiếu đây Dũng cho anh chị em xem nhá đây chúng ta cần phải tại vì trong đợt này nếu mà Dũng bởi vì mỗi anh chị em có kiến thức khác nhau đấy, trình độ khác nhau nên không thể nào đưa tất cả chúng ta vào giống nhau được nên Dũng chỉ đưa một vài ví dụ để anh chị em có thể thấy rõ ràng là trong những giai đoạn này cổ phiếu nó biến động như nào đầu tiên anh chị em sẽ dùng lấy một cái cổ phiếu đó là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu đầu tiên anh chị em sẽ nhớ Dũng đó là cổ phiếu gì ạ PVS nếu cổ phiếu này anh chị em nhớ đây này cái đoạn đầu á cái đoạn này này đây là sự điểm mua đầu tiên sau khi đi một điểm mua đầu tiên thì nó lên đến đỉnh này này nó bắt đầu tái tích lũy ạ anh chị em để ý này bắt đầu tái tích lũy tái tích lũy đấy ạ anh chị anh chị em muốn nhìn ra không ạ tái tích lũy ạ điều gì diễn ra ạ tiếp tục lên tiếp tục tái tích lũy nhìn vào rất là khó đúng không và đây là một đợt rũ bỏ này rũ hết luôn giảm sàn luôn đấy ạ bao nhiêu anh em đã thấy rằng cái thông điệp này của Dũng anh chị em đã hiểu một phần nào rồi ạ ai chị em đã hiểu thông điệp này ạ đây là một cổ phiếu nó cũng đi lên sau đó thì ạ à, nó có những đợt giảm sàn vậy nếu những đợt giảm sàn này mà cuối phiên nó gì ạ à? đây là một cái cổ phiếu dòng dầu khí nhưng dân đang nói về cái đoạn trước để anh chị em hiểu này cuối phiên nó hồi nha nó rũ bỏ cuối phiên nó hồi thì đây là một chu kỳ mới để chúng ta mua nên nếu chúng ta bán ở phiên này hết ra hoặc là thoát để chúng ta giảm bớt tỷ trọng đi chúng ta mua phiên này có sao không anh chị em nhớ là này anh chị em giả sử giảm bớt tỷ trọng hôm nay và sau đó ngày mai hoặc ngày kia nó tăng mạnh chúng ta mua vào có sao không có hợp lý không ạ nhà mình có hiểu hiểu giúp nói điều này không ạ vì đầu tư chứng khoán là nghệ thuật nó là nghệ thuật chứ không phải là gì ạ à, cứ mua mua cứ lao đầu mua bán giống như là châu húc mả là chết đấy ạ à. châu húc mả là chết lại thấy nó rẻ lại nhảy vào mua thấy nó giá nó hợp lý đưa target vào mua nên toàn những ông mà mua kiểu dạng như vậy phần lớn là phá sản đấy đấy là cái cổ phiếu đầu tiên Dũng muốn nói anh chị em từ đó chúng ta đã suy ra được mọi thứ chưa ạ nếu anh chị em đã hiểu được cái thông điệp mà suy ra được mọi thứ thì comment xuống số 3 đi ạ tại vì bây giờ để giải thích cho chúng ta thì rất khó để giải thích hết nhưng Dũng chỉ đưa ra một ví dụ như vậy để anh chị em biết rằng là cần bán thì vẫn phải cần bán và cần mua thì vẫn có thể mua lại được không đấy nếu hiểu comment số 3 còn chưa hiểu thì comment số 4 để Dũng biết thôi còn thực tế là hôm nay mà để phân tích để chia sẻ hết thì không có đủ thời gian đấy chưa không có đủ thời gian một dạng thứ hai anh chị em có thể xem một cái cổ phiếu thứ hai từ cái điều này tức là khi cổ phiếu nó bị gì à, nó đi ngang và nó chưa lên được thì nó phải rũ rũ xong rũ sàn nó mới lên cổ phiếu thứ hai anh chị em có thể nhớ cổ phiếu này nữa ạ đây anh chị em cũng thấy rằng nó bắt đầu nó đi lên đi lên trần trần và giảm đây ạ đây là một phiên giảm sàn giảm sàn đấy chị em còn nó quay trở lại và đây chính là bước tiếp theo của nó vậy anh chị em đã hiểu thông điệp này của một vài cổ phiếu chưa à, xin lỗi ạ đây nhà mình đã hiểu rõ chưa tức nó rũ bỏ nếu nó quay trở lại rũ thì chúng ta chạy mấy ông rũ tôi cũng cứ chạy bình thường thôi đúng không tôi cứ chạy nhưng nếu chúng ta không bị áp lực margin thì chúng ta vẫn sống sót được còn nếu bị áp dụng margin thì một là rủi ro hệ thống hai là rủi ro gì ạ cổ phiếu nó chạy lúc rút rồi nó đã đỉnh thì hôm nay chúng ta sẽ nói gì ạ hai cái rủi ro quan trọng và có một cái điều bật mí anh em nhá bật mí ạ trong một xu hướng đi lên nhớ này trong một xu hướng đi lên khi mà thị trường điều chỉnh thị trường đang điều chỉnh như thế này, này cổ phiếu nào mà không bị giảm giá hoặc giảm ít hơn hoặc là giảm mạnh nhưng cuối phiên kéo lên giảm mạnh nhưng cuối phiên kéo lên thì nó có tiềm năng trở thành những cổ phiếu rất là mạnh hay nói tắt là thành siêu cổ phiếu vậy đấy là một trong những thông điệp mà Dũng muốn nhắn gửi anh chị em thay vì chúng ta sợ hãi lo lắng thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái bản chất nó như thế nào hiểu rõ bản chất chứ đừng có hiểu rõ gì là con cá nó có ăn được hay không và hiểu rõ bản chất yeah, à, bản chất nó mới là cái giúp chúng ta thành công thì à, trong video này anh chị em nhớ cho Dũng là hai cái rủi ro trong cái video này là rủi ro về cái hệ thống là rủi ro rất quan trọng đúng không khi mà nó rơi á không bán được đúng không không bán được từ cái này Dũng tin chắc rằng là đã có một số anh chị em đã biết cái nhóm cổ phiếu nào tốt rồi nhưng hôm nay đừng có comment gì hết nha đừng có nói cổ phiếu nào hết chúng ta buổi chiều chúng ta lại tiếp tục gặp nhau và Dũng hứa với anh chị em rằng là hàng ngày Dũng sẽ đồng hành cùng anh chị em để chúng ta có gì ạ có những cái gì ạ giây phút phân tích đi cùng nhau trong đoạn này tại vì nếu mà bây giờ mà Dũng đã đi cùng ra hết đoạn gần đoạn hết đoạn đường rồi mà Dũng không nói nữa thì gọi là bỏ rơi đúng không ạ nên vấn đề ở đây là gì ạ thời điểm này anh chị em nào đã tham gia theo dõi kênh của Dũng thì chúng ta gì ạ hãy mang tính chất là tích cực yêu thương giúp đỡ nhau chứ còn nếu mà comment mà theo kiểu như là sân si hoặc là có những cái mà mang tính chất là thiếu văn hóa thì Dũng ao luôn ạ à, không cho ở đây nữa bởi vì đây là những cái kênh mà giúp chúng ta có kiến thức giúp chúng ta có những cái cộng đồng đồng đồng vui vẻ bình an kiếm được tiền tự do tài chính khi anh chị em có tự do tài chính hãy dành số tiền đó đầu tiên đừng có làm cho ai khác hãy giúp đỡ người thân của mình như bố mẹ mình những người thân của mình trước sau đó thì tiếp tục giúp đỡ người khác hay vì nhiều người thì ạ à, bố mẹ mình thì không có tiền để ăn nhưng lại cứ thích mang cái danh đó ra bên ngoài điều đó rất là đáng đáng tiếc hãy làm cho cái gia đình mình trước sau đó thì tiếp tục giúp đỡ người bên ngoài sau nhưng cái điều này chúng ta cũng thấy là covid thì đang diễn ra nếu anh chị em có lãi lợi nhuận hãy ủng hộ về quỹ dạ, covid nhá hãy ủng hộ quỹ covid bởi vì khi mà chúng ta cho đi trao được nhiều giá trị hãy giúp đỡ người khác thành công hãy gì ạ trong mỗi một cái lần lợi nhuận á hãy dành một số tiền của mình để làm những việc ý nghĩa nó mới nhớ đúng không chúng ta mới nhớ và khi chúng ta nhớ thì chúng ta lại muốn làm nhiều hơn đó là gì hãy ủng hộ hãy trao giá trị đấy là thông điệp muốn muốn kêu gọi để giúp đỡ cộng đồng Việt Nam chúng ta Việt Nam chúng ta là một đất nước tuyệt vời và buổi chiều hôm nay Dũng sẽ tiếp tục nói chuyện với chúng ta và tiếp tục phân tích chúng ta với toàn bộ những video tuyệt vời này thì uh, bây giờ cũng là trưa rồi thì chúc anh chị em ăn trưa ngon miệng và hẹn gặp lại chúng ta là tiếp tục chương trình tiếp theo nên tất cả những cái gì Dũng nói đến bây giờ nó đều có những cái gì ạ à? có những cái câu chuyện đều có những gì ạ à? đều có những cái dấu ấn mà Dũng để lại đều có bằng chứng đều có sự thật chứ không Dũng không nói gì ạ à? tào lao nếu anh chị em đã tham gia chương trình của Dũng thì hãy gì ạ là những người trung thực là những người chính trực là những người mà hãy gì ạ biết giúp đỡ người khác cho đi một lần nữa xin cảm ơn và chúc anh chị em có một buổi trưa ngon miệng và gặp hẹn gặp lại chúng ta vào điều chiều nay Dũng lại sẽ tiếp tục có những chương trình chia sẻ xin cảm ơn ạ